sương mù sương mù sương mù rất đẹp Đấy. cảnh Đà Lạt cũng không đẹp bằng mà đường cũng đẹp nè à, các nhà hảo tâm thấy chưa đường sương mù này <laughs> ừ. đây bước lên xe thì cúp mì thì ăn còn người sáu ngồi cái xe này đây đằng trước là xe một ờ, xe nữa đang đi đằng sau có một xe nữa sương mù rất đẹp đó là em em đẹp kim chi nó là sương mù đẹp hơn đà lạt đó nhưng không biết đà lạt sương mù sương mù là xe một một cầu không biết đi được không có cao quá kéo cũng được không được à? à, đây xe đen qua cao đây đây là đoạn đường mà mà hơi đoạn đường hơi khó xe một cầu đi rất là khó xe hai cầu thì đi bình thường xe của bên phòng á khỏi cái thằng phải nhắm mở mọc rồi chưa kịp chờ nó hơi cầu mà đi vấp như thế này ừ. một cầu sao mà đi được qua mà mắt hơi cầu một lên xuống đi không được đi không nổi thế này mà một cầu trời rụng rụng rụng đó rụng qua đó quay Ê, quay vừa chụp được máy máy máy này vừa quay vừa chụp về kê đây đây quang hả quang hả quang hả hết là rộng rãi đúng hàng đấy này hết là đúng hàng là lồng con dân vào bây giờ đây đó đó đó đó đó cái này rồi đó Uy, pasok po tao. Oo, oo, oo, ờ, oo. Ờ, yang, ờ, yang. Saroy. Aga. Nalapit rồi. sandra. Cái năm bắt đầu đổ tà từ đây về Việt Nam nè. Quay. Dạ, nó có thơm không? ăn được không Can đi happen here? bé bé ôi cho bé liền chụp cái mi mi đây này đây đứa dưới đó. 来来来，来，有人干嘛的？anh chị cái tiếng đó thì chị cho bé đi mũi này này mũi này này mũi này đây mới sinh đây mới sinh đây này đây Rồi chú, chú nói rõ tên chú là chú tên gì? Dêm chú riêng dê mà ừ. hồi nãy con kêu danh sách có tên chú không không bao nhiêu con á con hai đứa con á à hai đứa con nhà ừ. có sập hoàn toàn không ừ. à đây là làng đây là làng gì làng gần ninh làng Ga Ninh, ờ. xã a san a san những Tây Giang đúng không? Tây Giang đúng. Cuộc sống người dân ở đây như thế nào? Đúng, sống ở đây đó. À, nhân dân ở đây sống có có có cực khổ lắm không? Có chứ, hục trường là cực khổ lắm. À cực khổ lắm. Ừ. À cực khổ lắm. Cứ là thời chiến Hàng à, ngày tăng gia bằng là chú cuộc sống ở đây là làm bằng nghề gì để là là là, là, là sinh sống bằng làm về ruộng đó à làm ruộng nhưng mà giờ nghe nói là à, đất bị à, đất bị sụp à, à đất đâu cô đất tăng gia như thế nào đất tăng gia chừng toàn không hay là lục lục nó sụp hết đúng không ý nói ý chú nói là lục à bị bão bị mưa bị bão mưa đó à đất nó tràn xuống đó ở ờ, à. xuống lại à. tăng xuống kia đó là không không còn đất để canh tác ừ, không còn này à trước trước đây những đoàn tới cho những gì trước đây đoàn tới cho những gì các đoàn đây ờ. các đoàn trước đây đến cho những gì như cho cho cái gì thì tôm này bánh à. keo này ao cung này à, ờ, à. con nó vừa khô này à đủ thứ vân vân ờ như này đó à như thế này ừ. ờ ừ. là là có hai đến không không có hai đến không hai đến à ờ xa quá tên đi xa đường này là rất khó đi có đi đó vì là trời mưa đó nó à. trơn chắc là à trời mua tầng ừ. lắm quá vì đoạn nào đi cũng rất khó đi rất khó luôn là một chiếc xe chỗ chỗ nào đoạn nào ta sẽ khó khăn chạy về hơn 200 km đến tận vùng biên giới của huyện Tây Giang báo cáo Tây Ninh là một những điểm bị ảnh hưởng nề về tài sản của ngày nắng hơn không về người nhờ sự kết nối của em Thơm và cô Hà hôm nay Tây Ninh à, mới có diện được gặp cô dần trưởng đoàn nhóm à, tư, à, tư tâm à, hôm nay đến đây miền trung là một vùng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ để thiệt hại về người và cá khi đó về kêu gọi sự chia sẻ là rất khó khăn vì đường và cái chúng tôi ở khó khăn đó kêu gọi à, từng nhà bạn bè ở một nơi nơi nơi chia sẻ và khó khăn hiện nay cái nước đảng đối mặt một điều nữa xin ghi nhận và có lòng biết ơn à, tới à, quý cô chú và trung tâm rất nhiều nhân dân đã nên biết ơn cô và quý tổng lý phần của ý nghĩa à, và có đoàn lên chào hôm nay thiết thực xin chúc cô à, quý cô luôn và gặp nhiều thành công chúc những gì sẽ mất nhưng đây này trưởng thôn cây ký cho cô mượn cái giấy đi sửa tay không tao với anh nào đoàn Việt Tâm hôm đi từ 4 à, giờ 36 tập trung 5 giờ xuất phát đã đi gần 106 km đường rừng sau qua Tây Giang một đoạn thì đường tất cả đường đều bị lầy và đi rất khó đi được đi xe hay cầu đều đều đi rất khó đi rồi đến một xe 16 chỗ đến một uh, một đoạn lầy không thể qua được chúng tôi đã thuê một cái xe tải xe tải lớn cao để ờ, chạy đến ờ, khu vực đó đưa toàn toàn bộ hàng qua xe và chở 6 triệu miền Nam lên chỗ Pháp Hòa thì khi đoàn đến nơi Pháp Hòa là gần 1 giờ 30 thì đoàn đã Pháp Hòa đến giờ thì đã đến hơn 2 giờ đã xong chúng tôi vừa xuất phát ra khỏi thôn thì đến đoạn này thì Đạt chưa đi được với lý do là xe đang ờ, đang xúc đoạn đường tất các đoạn đường đều lại lúc 20 hộ được uh, hoàn toàn đã được uh, hỗ trợ 5 triệu một hộ xe sao là xe chị Hà này toàn bộ 116 17 xuất quà xuất quà đã đây đây đây đây ừ, để nó nó nó quặt vào tí đã trăm mười 117 xúc quà đã đánh ờ, tặng tay bà con bà Đó. con rất vui vẻ hoan hỉ đấy Rồi. bây giờ đoàn uh, chuẩn bị đi về đấy. ai cũng tươi nói chung là tuy là đường rừng vất vả nhưng có mẹ ờ, quan âm luôn độ trì chúng tôi thời tiết tuy đà nẵng rất mưa nhưng mà khi xuất phát lên là đường đường tây giang rất đẹp không hề mưa chỉ mưa vùng nhẹ nhẹ và đi cũng ờ, mọi sự đều tốt đẹp đi đến đâu người dân họ cũng rất thân thiện hiền từ cảm ơn cảm ơn cảm ơn dây lại đây dây lại dây lại dây lại vì sao đó tại sao hình như có cái chỗ nước chỉnh cái gì đó đấy cảm ơn bác bà nhiều hồi nãy cái vỏ không bỏ anh đây sắp cái vỏ đi lái có chừng thì dân xe xe không đa dân xe chị nói không có nghe đâu chị đừng có nói nữa chị nào đâu có nghe mình nói đâu rồi xe nào rồi lên đẩy chắc là không, không chỉ cần mẫu được cái sợi bút ông à, còn ông nó tè sợ mình dạy xuống mình giúp phụ nữ chứ kia kìa à. hả đúng không mình nhảy xuống mình giúp phụ nữ chứ có đâu mà cái trừ cái thằng bút này nè tên bút này cái à. kéo hắn lùi hắn mới đủ sức mạnh thằng này mới đủ sức mạnh cô chân dân ra rồi nhảy xuống giúp chứ mình đi trên đồ chi mua này rồi mình móc móc vô cái cái cái cái cày nữa hả móc một cái cày muốn chỉ đó làm gì dân chuyện? nó có một con nó có móc kìa à tạo để, để thằng để thằng cu nó móc cho chị dân hát họ đàn ông họ biết chưa mình biết họ mua mình móc Ờ. kêu dân nó đi đi sao vậy lên này lên lên xe chạy đi chứ chưa chưa chưa chưa, mà cái xe nó cũng nhái mà nó xe nó chạy qua được rồi xe mình chạy được. Cái này nó không lên không, 8 xe nó thằng nó nó lứa xì nhau. cái ông kia ông ông lên ông lên ông coi cái gì đó phải không mấy ông ấy xích lui ra ừ. ờ, được ok ok đó cái xe tải kìa kêu xe tải nó qua xe múc nó qua đây không vâng. ôi chưa được chưa được chưa, chưa được chưa được chưa được đi đi ra ngoài biết rồi nhưng mà nhưng đều vẫn nhưng mà chưa được chưa được em ơi chưa được mở ra chưa chưa chưa chưa được anh kéo em tí nữa